thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện phương pháp tập gym đúng chuẩn duy nguyễn thol đâu nó ôm đâu à, mập làm gì nó đi cờ lết cờ lết nữa vậy nó coi clip của anh á ba lần hả à? xong rồi nó cãi em nó sai rồi sai gì nữa anh nhớ cái bài này không quân đâu ừ em chỉ nó lại em cũng cảm thấy là hồi đó em tội lỗi em hơi ác với nó ừ, ừ em chỉ mày nó quá ác luôn chứ á. không em chỉ nó lại mà em ừ. chỉ như vậy ờ rồi đúng nó tập như vậy nè nó kêu là nó nghe theo anh nó phải ngã lưng ra đó nó nói nghe theo anh vậy luôn hả đúng rồi nó kêu là anh tập như vậy nên nó tập như vậy xong rồi nó không tin em nó cãi em nó tin anh tao nói là một lần bất tín dạng là bất tin mà chỉ nó chết lần rồi tao tao cũng tin nữa chứ nữa nó em thì em phải kiên nhẫn với nó em là người phạm lỗi em là người sai lầm thì bây giờ em phải bằng mọi cách em chuộc lại lỗi lầm huống hồ gì đây là cái bài lát cool down nha cái bài mà nó khó tập nhưng trong cái giới gamer nha mà phòng game chúng ta là cái gì THOL Game Center khỏe đẹp thành công và đẳng cấp thì cái dịch vụ phải đi đầu bây giờ khách hàng ta như vậy đó thì phải chịu khó em nỗ lực em kiên nhẫn em kiên trì để em chỉ cho tập cho đúng nó cãi em thì nó chịu thôi em có cố gắng chỉ nó hai lần lận anh hai lần lận đó mà nãy nãy đi cà nhắc cà nhắc cà nhắc là tập nó tập bài này mà nó bị chấn thương đường gối hả không biết đâu cho nên em biết tay em biết nó nó đuổi em trời ơi con nhỏ này không có được rồi anh nhớ là khi mà anh vô đây thử việc á là anh đã trên em sáu tháng về nghiệp vụ rồi bây giờ cái cái tầng này là em coi nha mặc dù cái thằng đó nó không muốn em bê tê đúng chưa rõ ràng ừ. nhưng mà trên góc độ đạo đức và lương tâm nghề nghiệp á thì em phải quán xuyến nó huống hồ vậy giờ 12 giờ trưa người ta đi ngủ hết trơn rồi còn có một mình hoàng đó tập mà có hai người à, mà đồng lỗi không thương yêu nhau á còn nói gì nữa em nó đuổi em em đi ra không em đi ra em chỉ nó gì nè y bạn bạn tập sao rồi bạn đi ra đi mình chỉ lại cho bạn cho đi đi mày đi đi mày biến đi mày cút đi mày xéo đi ủa nó đuổi em vậy đó anh nó kêu tao chỉ tin duy nguyễn nghiêm phổ thôi mày cút đi tao không tin mày đâu được nó nói câu đó đúng câu đó câu đúng đó đó câu tin duy nguyễn kim phỏ là đúng vậy nên nó sai bét rồi mà nó có bd đâu có nhìn mày có nỗi nào đâu cục cục này nọ cục kia mà sao tự nhiên nó nó kêu mày tao mà nó đuổi đuổi đuổi đuổi vậy luôn đó hả ừ nó đuổi lắm thầm động nó vậy luôn hả anh chưa có đi này nhắc của nó hồi nãy không thấy nó đi y chang vậy đó bình thường đi vô đi vậy nè nó, nó mập mà nó còn bóng nữa sao phòng game mình nhiều điều đỏ lỏng quá vậy mấy em rồi bây giờ anh tự giải quyết cái vấn đề sai phạm của anh đi nha còn nói chung mà cái bài này anh nói với tụi bay rất nhiều lần rồi rất khó tập đầu tiên chốt tạ là cho tao bị bt mà không chốt tạ nữa tập giữa chừng rồi nó lật tạ nó méo xô sao kiếm được chốt đi mẹ ờ đứa con nhỏ này đâu biết đâu em tưởng anh chơi ai bằng mày cho bà thôi trời đất ơi nó làm thân nghĩ trong bbt mà hồn nó trên cung trăng đó trời đó đầu tiên là phải chóp tạ là nghe chưa rồi. cái bài này nhớ mà học chỉ với đứa nào rồi nè những cái vị trí tay nè vị trí tay cầm sao cho đúng đúng nè bữa nay là cái vấn đề khá là nguy hiểm hơn nha à chỉ em luôn hả <laughs> cái này cái này gì đó tôi quên rồi lại lại à bữa nay là anh sẽ chỉ anh tiếp những cái sai phạm mà nó nguy hiểm dẫn tới chết người cái bài này luôn okay. để khắc phục tình trạng cái thằng nhỏ hồi nãy nó đi á không biết ngày mai nó còn tập nữa không đây nữa mày làm ơn mày nó mập như vậy là nó chơi với thằng bạn mập giống nó không à mày phải rủ nó vô đó bạn bè nó cùng tiếng đó chứ cái đằng này em mình chăm sóc khách hàng vậy rồi cuối tháng thì sao có thưởng thấy không vị trí cầm tay không nói nữa bây giờ nó tới vị trí người đó ở bài này nó có những vị trí người cực kỳ là quan trọng đầu tiên cái sai phạm chết người mà các em thường gặp nhất là việc đó làm sao anh sẽ phân tích đó là như này thường mấy phòng khác nó, nó không có tiện đầu tư máy này thì cho cái máy cây ngang á biết không ừ. cái máy cây ngang truyền thống á ồ ờ, ngay đúng rồi nó giật cây nè em giật cái cây ra sao rồi em tưởng tượng cái này cái ngang sao ót là giật cái này đó đó đó rồi đó là vị trí sai số 1 vậy thì ở cái sai này á nó cũng có nguy hiểm chết người nếu mà em giật khối lượng tải nhẹ đó thì cũng sao á có thể xem gặp cái đầu bài khởi động nhưng mà khi em giật nặng âm dịch nặng nó là cái khớp vai ra đây nè âm minh họa lại nha nó bị lật ra làm sao rồi thấy không nó bị khóa ra làm sao thì chỗ này nó không có gồng được chỗ này nó không kiểm soát lật được nó dẫn tới nặng quá nó bị tạc dai tạc dai là cái hiện tượng rất là căn bản giống như vậy đây cái tay kem nó nằm được trên cái vai kem nhờ có cái hốc xương ở đây nè lấy cái cục này gắn vô cục này dẫn ốc lại thì nó làm cái tay còn giờ cái cục này nó không nằm trong cái lỗ xương này mà nằm ở đâu về đây nè thì uh, giống như dịch nó bị chặt cánh nó đi lặt lặt lặt lặt kia đó thực tế bên quận 6 có mấy thằng cu nó bị rồi cũng cái này luôn nhẹ đó thì bị đứt gân hay đứt gì trên tay nè mông gân hay hư xương hư gân gì đó nó bị yếu tụi em gọi là rớt máu sao nữa nói chung cái tay không có lực luôn ngay đây nó bị nó, nó đi sụi sụi giống như gắn lên đủ bộ phận vậy á đó là cái sai số 1 nhắc lại mày đánh nè vị trí người thẳng như vậy nè đó giật ra làm sao khởi động chơi thì được đúng không còn nếu mà tập nặng á tập nặng đó nặng là vấn đề thì đối với anh nhẹ vì chế độ ok đó xong rồi bây giờ mình đi tới cái size số 2 cái size số 2 nó đỡ hơn bây giờ giày tập gym robot vậy đó đứng dẫn đít vậy nè không xuống tức là em nhìn ra cái biên độ người nó đứng im ru luôn đâu vậy đó mới tập như cường thi vậy đó thì cái này á nó cũng không phải là sai hoàn toàn mà đối với những người mới tập thì mình tập như vậy nó sẽ cảm nhận được cái cơ xô tốt hơn và khi mà người ta mới tập đó thì cái khối lượng người ta nhẹ người ta tập như vậy cũng không nguy hiểm và không ảnh hưởng nhưng khi mà các em tập tới một khối lượng tạ nặng á thì với cái tập như vậy nó vẫn dẫn tới chấn thương vai và chấn thương cơ như đây đó, nếu mà nặng là em tưởng tượng khi mà nặng cái lưng dưới em sẽ gồng lại đó và cái cái vai của em nó bị nó bị khóa cái người của em không có biên độ nó bị khóa đúng chưa đó vậy thì làm sao để khắc phục được cái lỗi số 2 rất đơn giản khi mình tập xôn mà nặng nên có cái biên độ cái biên độ này nó khoảng 15 độ đúng không vậy thẳng vậy đúng không ngã tí ngã tí ngã tí nếu mà càng nặng thì ngã càng nhiều nhưng mà ngã tối đa không được quá 45 độ tức là tới đây dừng không có ngã vậy không à, đây bụp bụp bụp rồi minh họa ví dụ như nặng nha rồi chưa dạ. nè được không đi lên thả người theo cái tốc độ vẫn đảm bảo được cái video trước anh chị nha cái tốc độ là khi mà xuống là phải nhanh khi mà lên nó phải chậm phải căng cơ phải giữ cái tích ở điểm đầu điểm cuối nó ngã nè đèn là ngã đúng không nãy mặt có ngã gì đúng không không xuống nữa xuống nữa hả ghê ạ nó là sai rồi đó Nào, nè lên nè lên là trở về vị trí thẳng tại vì vị trí thẳng nó căng nhất cái vị trí thẳng ở đây là cái cơ xô mình nó căng nhất Thấy không đó ok xong cái vị trí mà các bạn thường sai tức là các bạn nhìn video của Diên Vĩ và nhìn không kỹ các bạn coi những phổ và những kỹ mà các bạn ngã theo cách các bạn nghĩ đúng không tức là các bạn nhìn thấy hình ảnh anh Duy Nguyễn ngã cũng có ngã và các bạn bắt trước cho Hùng Diêm các bạn ngã nhưng mà khi mà các bạn ngã các bạn sẽ không nhìn được cái quỹ đạo ngã của gì bạn ngã có thể là nó quá quá bậy có những cái ngã sai kỳ lắm như hùng như này là rõ ràng là bài tập lưng dưới nha cái bài này là tập lưng dưới không phải sai đâu các bạn bài này tập lưng dưới mà đã tập nặng quá nó bị sai thôi nếu mà tập nhẹ như vậy cũng được nhưng mà không ai tập vậy bạn cái máy đâu phải tập vậy đúng không bạn nhìn nè cụ chỏ không có chạy cụ chỏ không chạy là phải tập xô bạn làm sai còn các bạn ngã vậy cũng sai nữa đúng không bạn ngã vậy à, à, sai đó, không? Vậy đó. Các bạn ngã vậy vậy đó bạn nhìn là mất mất tiêu cái trọng tâm nè trọng tâm nè nè ví dụ khi bạn ngã vậy thì bạn lấy cái hình chiếu của cái ờ, ờ, mình học bánh rồi đúng không ngã vậy rõ ràng cái này này nó còn tiềm lực các bạn đúng không bạn phải chìm xuống ngay đây nè cái này chìm xuống ngay đây ba này ngay bên dưới được không trên góc độ hình học nha bật ngay bên dưới mình tập không không ra không đau thì mới lạ không hề vô xô ngã tầm bậy đó ngã tầm bậy còn ngã nhiều quá cũng không nên nha mấy bạn ngã nhiều quá không nên ngã vậy là quá rồi tới đây là được tới đây là tối đa rồi đó nếu mà nặng quá tới đây là tối đa tại sao tôi phải ngã như vậy nó có rất nhiều lý do để ngã như vậy khi mà tụi em ngã như vậy nó sẽ an toàn cho tụi em ở bất kỳ cái mức tạ nào tức là nếu mà tạ nặng quá sức tụi em tập không nổi thì thôi đó nhưng mà nếu mà em tập nổi á thì nó sẽ không bao giờ nó bị chấn thương vùng vai và bị chấn thương vùng thắt lưng hơn nữa tại có lượng tạ quá nặng như vậy á em không thể nào xuống nổi không cách nào xuống nổi em phải lợi dụng một cái xíu gọi là lặn gian á cái này các bạn theo gọi là lạng giang nhưng mà ở đây là cái sự theo nhanh đó, đó là cái sự chuyển động tự nhiên của cơ thể nó phù hợp với thể hình đó khi mà một hai ba vừa ngã vừa kéo ngã xuống đây nè nó có lực đúng không ngã tới đây nó có lực mình làm sẵn lại nó kéo luôn nhưng mà quan trọng mình vẫn phải cảm nhận cơ lưng xô kéo đúng không bởi vậy á thường thường á trong cái án di nguyễn viêm phổ các em sẽ thấy anh ít rất ít bố trí bài lưng dưới không cần thiết nữa tại vì lưng dưới chúng ta đã được tập luyện quá nhiều thông qua những kỹ thuật động tác khác trong đó có kỹ thuật động tác lap pull down trong đó có kỹ thuật động tác row và động tác roman and deadlift thì đó là cái lưng dưới của em bao khỏe rồi đi chơi cái bồ cứ lúc lên bờ xuống ruộng thôi nhớ nha mình làm BT là phải cái tâm tiền hay không tính sao nó có tiền mình tâm nhiều rồi nó có tiền mình có tâm tương đối chứ mình bỏ bỏ nhỏ vậy tội nghiệp đó, cái anh dù gì nó cũng là fan của anh sau đó trên đời này nhất quan hệ mình nhiều tiền tệ thì nó là có quan hệ với anh rồi thì em đẩy anh chút xíu chăm sóc cho nó rồi tiền tại từ từ tính hen rồi đừng có làm biếng nữa lo làm đi à. sắp tới cuối tháng ăn lương rồi vậy nha anh đi tập tiếp đây mệt quá là người soi hoa viết cân bằng phản ứng của tình yêu thêm xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau anh sợ hai trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học huy hoàng bên lá rồng xác ca còn ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu rụng dịch anh đồng khoe sắc thia vẫn chờ cùng dòng điện phấn cay nghìa mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh